Chúng ta cùng nhau đi vào à, giải quyết các ví dụ ở trong dạng số 1 này. Đầu tiên, chúng ta quan sát ví dụ số 1. Bài toán cho một hệ gồm hai thấu kính hội tụ L1 và L2 có tiêu cự lần lượt là F1 bằng 30, F2 bằng 20 cm, đặt đồng trục và cách nhau một khoảng L bằng 60 cm. Vật sáng AB cao 3cm. Đặt cách thấu kính một khoảng bằng D1. Hãy xác định vị trí, tính chất, chiều cao của ảnh cuối cùng A2B2 qua thấu kính, qua hệ thấu kính. Và vẽ ảnh, vẽ ảnh kèm em Đấy, vẽ ảnh. Với các trường hợp sau, nhất với D, D1 bằng 45cm hoặc là D1 bằng 75 cm. Được chưa nào? Nào, chúng ta tập trung nhá. Bài này à, à, cũng sẽ tương đối dài đấy. Trước tiên, chúng ta biểu diễn cái sơ đồ tạo ảnh đã. Thứ nhất là cái sơ đồ tạo ảnh. Đó là AB hay vật sáng AB này vật sáng AB qua thấu kính thứ nhất cho ảnh là A1 B1 khoảng cách từ AB đến thấu kính thứ nhất là D1 từ ảnh đến thấu kính thứ nhất là D1 phải A1 B1 trở thành vật của thấu kính thứ hai và qua thấu kính thứ hai sẽ cho ảnh A2 B2. Và khoảng cách từ A1B1 đến thấu kính thứ hai chính là D2. Còn khoảng cách từ ảnh đến thấu kính thứ hai là D2 phải. Được chưa các em? Và để dễ dàng giải quyết bài này thì chúng ta cũng phát lại cái sơ đồ tạo ảnh này để các em dễ xử lý. Đây chính là kính thứ nhất L1. Kính thứ hai L2. Phía sau chúng ta đặt một cái màn quan sát là E. Và AB vật sáng AB đây. Điểm A nằm trên trục chính. Cách L1 một khoảng bằng D1. Qua thấu kính giả sử cho ảnh thật A1 B1